Vâng, xin chào tất cả mọi người nha à, Xin à, chào mọi người à, đã đến à, với kênh à, à, youtuber của Tiến Phát Vlog Channel Thì à, ngày hôm nay thì mình có đi à, à, sửa chảo cho một cái trường hợp mà một cái người khách ở Ngọc Diêm và tiện đường đi về đó Thì mình cũng à, quay lại một số cái cảnh đẹp cho mọi người xem nha à, à, Ngày hôm nay thì mình à, sẽ review cái một cái địa điểm mà tất cả mọi người đều ờ, rất là quen thuộc mọi người cũng ờ, đã được biết rồi à, nhưng mà à, mình review lại cho bạn nào thì muốn ngắm cái cảnh đẹp của bãi biển Nha Trang à, cũng như là một cái cảnh một số cái cảnh đẹp dọc theo đường Bãi Tiên à, nha mọi người à, mọi người xem cảm thấy thích thì nhớ cho quen một à, like và một cho một lượt chia sẻ một lượt đăng ký nha để kênh Tiến à, Phát Vlog ngày càng phát triển nha à, cảm ơn mọi người giờ mình sẽ bắt đầu quay cho mọi người xem một số cái cảnh đẹp gần đây nha đây mọi người à, biết à, cái cây đây gì không đây là cây uh, à, chăm chăm nhưng mà nó hai màu nha mọi người đây nó có cây chăm chăm nó có hai màu à, một màu vàng một màu vàng nghĩa là một màu đỏ khá đẹp luôn mà nó mọc và sơ thế này một số cái người à, thích chơi cây độc lạ cây hoa trong thiên nhiên đó thì ờ, họ sẽ chơi cái dòng này họ sử dụng cái ờ, loài ho này nè họ ghép vô trong những cái gốc cây khác nhìn ờ, cũng khá là đẹp luôn cái này à, cái cái trăm trăm hai màu này họ ghép vô những cái uh, cái gốc cây mà lớn lớn một tí thì nhìn nó rất là đẹp luôn đây mình được biết là cái loại hoa này đó thì một số cái người mà họ thích chơi chăm chăm đó thì họ mua cũng khá là nhiều tiền luôn thì, ờ, vô tình thì nó đập mọc ở đây một đám luôn mình ờ, quay cho mọi người xem đó xe xe cũng có rất là nhiều luôn nè cái khu vực này là à, nó rất là tuy nó rất là hoang sơ nhưng mà nó là một cái địa điểm rất là lý tưởng luôn của các cái ai mà thích khám phá nè rồi thực hiện các cái chuyến đi chơi du lịch đích nè nhưng mà mọi người chú ý là nhớ đi vào trời nắng thôi nha à, mọi người ơi mình à, đang à, à, ở à, mình đang đi đến cái ờ, địa điểm này là cái khu vực này là ở chính giữa của con đường bãi thiên nhân mọi người à, thì mình dừng một cái địa rất là cao và sóng đập rất là dữ luôn à, ờ, à, ờ, vào cái mùa này thì ờ, không khí tương đối là lạnh rất là lạnh và kèm theo những cơn gió người từ ngoài biển đập vào thì nhưng mà nó cũng uh, uh, uh, khá là đẹp luôn và cái uh, do, do cái điều kiện ánh sáng rất là kém cho nên mình quay cái clip đó bây giờ bạn xem thông cảm bạn nào nhớ chụp hình cuối thì à, đến cái địa điểm này chụp nha mênh mông biển luôn à, hồi nãy thì cái góc dưới bây giờ nó mình đi đến à, giữa cái đoạn đường rồi thì à, mình thực cái clip này mình muốn là để đem lại cái hình ảnh à, đẹp của cái thành phố nhà Trang của cái bãi biển họ đến đó mọi người để mọi người được xem được trải nghiệm nha dạ. vâng và phía trước mặt mọi người thì nó có những cái bãi đất trống người ta dồn dẹp sẵn nè người ta trồng người ta trồng những cái cây cây cảnh của công ty đô thị mà trồng cái cây cảnh để tạo cái bóng mát để mà du khách đồ đến đó. có cái nơi để mà ngồi để mà uh, dừng trại nha phía bên cạnh mình này thì một cái dãy núi rất là cao nè núi đá đó và dãy núi đá rất là cao luôn phía trước mặt mọi người thì ờ, ở cái, cái giữa con đường bãi tiên này á thì họ cũng có uh, tổ chức buôn bán uh, các loại nước uống nè rồi các loại đồ ăn nhanh đó mọi người đến khu vực này mà có du lịch đó, có đi chơi thì cũng không có lo phải uh, uh, không có nước uống hoặc là không có đồ ăn đâu nha mọi người ha đây đó. ở đây thì uh, mùa này và, và mùa này thì uh, cái uh, thời tiết cũng rất khá là bất ổn nhưng mà có uh, uh, cũng có một số du khách họ đến uh, đó ở phía trước kia coi mấy chiếc ô tô đó đây cũng cái du khách ở xe xe họ đến để họ tham quan đó mấy bạn dọc theo cái con đường này thì nó cong cong uốn lượn theo bãi biển nhìn rất là đẹp luôn là những cái địa điểm à, một trong những cái địa điểm mà check in nè rồi à, chụp hình cưới nè rồi tạo những cái chuyến dã ngoại vui vui chơi cũng rất là khá là thú vị luôn nha mọi người đó, mọi người thấy không rất là sạch sẽ luôn mọi người mà à, muốn đi đến khám phá cái địa điểm này là tốt nhất là mọi người chọn cái thời điểm mà ờ, vào tháng ờ, vào những cái tháng mà ít có mưa gió nè cái mưa gió mà trời nắng đồ này nọ thì mọi người chụp hình nó sẽ đẹp hơn và khá lý tưởng hơn à, phía trước này là một cái dãy đá hồi nãy mình nói đó là rất là cao luôn nó cao bằng cái à, nó cao từ dưới lên trên là tính không phải là tầm à, nếu mà nếu là một tầm là bốn mươi mấy mét cho nhà mọi người rất là cao luôn anh em nào mà muốn thám hiểm muốn trèo muối thì lên đây trèo nè nha kulit kita vừa thực hiện cái clip review toàn bộ cái cảnh đẹp của à, dọc theo cái con đường dọc theo à, biển à, bờ biển Bãi Tiên nha mọi người à, thì mình cũng tạm dừng clip tại đây thôi tại vì do cái à, bây giờ mình phải về rồi cái điện thoại mình cũng hết pin rồi ở đây à, trời cũng đang mưa nữa cho nên là mình tạm dừng clip tại đây nha à, mọi người nếu cảm thấy hay thì cho quan một, một lượt chia sẻ nha một lượt đăng ký nha để ủng hộ kênh bye chào tạm biệt mọi người nha